chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 Hôm nay là ngày à, mùng 1 tháng 9 năm 2022 các bác nhé Đấy, à, Hôm nay thì à, nhà thông minh 17 lại về rất là nhiều các sản phẩm như là loa TN này Loa TACT này Loa TD Acoustic mẫu mới các bác nhé KTV 12 Party Và DB Acoustic PK12 Pro các bác nhé Đấy, Về rất là nhiều mẫu sản phẩm thì em đợt này cũng khá là bận đây về cả nâng tiếng các thứ nữa nhé nâng tiếng này loa ST loa TD loa DB EV12 các bác nhé súp súp em về đầy đủ tất cả các mẫu cho các bác lựa chọn rồi thì uh, em hơi bận một chút nên em chưa có thời gian lên sóng được hôm nay thì ờ, em sẽ lên đường đi lắp một quả súp uh, điện 30 cho bác khách ở dưới uh, Thái Thụy các bác nhé các bác uh, nào quan tâm đến những sản phẩm chất lượng chính hãng ngay tại phố Thái Bình thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em các bác nhé đấy có rất nhiều mẫu sản phẩm như là thì DDB này tất cả các mũ vang này nâng tiếng chính hãng của DB Automatic này Đấy, vang cơ vang số rất là nhiều để cho các bác lựa chọn Đấy. Đây, bây giờ bên em bắt đầu à, trên đường đi các bác nhá Đây hiện tại đang có mặt tại Thái Phúc các bác nhá. Đời em là cả ước mong tương lai, còn tôi giờ chia tay trong đôi tay. Làm sao chung đường chung bước? Thôi như không biết nấy tìm quên đi nhau buồn lòng thành từ chiếc lá rơi rụng bên sông hỏi em em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong cách chia nào chẳng đau chỉnh được nhưng mà vừa phải đây nó rít bích nó vừa phải đâu nó rít bích alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy sáu sáu bảy alo một hai hai ba bốn năm sáu em có về dù em với anh không đất biển chúng mưa dầm nắng gió bởi anh đó có dòng sông tuổi thơ em ngặt ngồi cầu sông ca bắt muôn ngày xa luôn vẫn nhớ thương Bên em vừa thi công xong rồi các bác nhá Giờ đang trên đường trở về à, Các bác quan tâm đến sản phẩm âm thanh chất lượng chính hãng tại phố thành phố Thái Bình có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh về các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo